Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn Hiện tại là Phước ờ, đang quay trở lại ờ, máy ấm dưỡng lão để cập nhật tiếp cái tình hình cho cô chú, anh chị tiện theo dõi hàng tuần Thì qua đây cũng là tuần thứ 15 Địa chỉ ở đây là ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ Thì bây giờ mình sẽ coi theo cái tiến độ đây là phần 15 nha Làm tới đâu rồi Thì chắc hôm nay cũng đã gần 80% rồi đây, cửa thì cũng đã được ờ, lắp rồi nha cửa cái nữa mình sẽ gắn kiến vô nữa là xong rồi gắn cửa rồi gắn khung lên cửa rồi phần ờ, chỗ cái ờ, phòng thờ khi mà bước vô máy ấm thì cũng đã ốp gạch rồi gạch thì cũng ốp một mét tám nha đây nữa bước vô đây sẽ là cái phòng thờ đó này phòng thờ rồi bắt đầu mình sẽ đi lòn bên đây cái lỗ này là nữa để cái kiến gạch thì lót sàn là mình cũng đã mua xong hết rồi chút nữa Phước sẽ dẫn cô chú anh chị ra phía sau mình à, xem à, gạch và màu gạch gạch nhám nha rất là đẹp với miếng kiến miếng kiến để mình ốp vô đây là nhìn cho nó đẹp này cái đường đi mét tám đã ốp gạch hoàn thành luôn cửa sổ thì cũng đã gắn luôn à mình vô mình coi cái à, nhà vệ sinh nha đây giờ Phước mời cô chú anh chị vô mình xem nhà vệ sinh nha lần sau là sẽ bắt đầu lót rồi đó này có cái cửa này nhìn cho nó tóm vô đây mình ốp vô đó mình uh, pha cái nhà vệ sinh thành uh, hai hai màu đây bồn cầu thì phước cũng đã mua rồi luôn rồi đó full luôn cho nó sạch lên hai mét tư mình đi ở ờ, sen kẻ này hai viên trắng hai viên sập hai viên trắng lên cho ờ, nữa tại vì ờ, thường á nhà vệ sinh đó mình tắm nước đó nó hay dâng đó nếu mà mình ờ, đi bê hay là mình xin nước lên thời gian nó dễ bị dột với lại nó dơ Còn mình đi gặt luôn đó thì cho nó sạch sẽ tại vì để lâu dài mà còn đây là cái gian thứ nhất giờ qua gian thứ hai gian thứ hai thì nó cũng vậy thôi và nó rộng hơn thì từng này nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với các tuần trước nó chỉ có thêm các phần ốp gạch ở cái đường đi với lại tô hết trơn rồi và đổ đá 46 để chuẩn bị mình làm nền à sẵn rồi chút nữa Phước sẽ dẫn cô chú anh chị qua bên ờ, mé bên đây Phước vừa mới ờ, mua thêm ờ, cái miếng đất để mở rộng ra cho mấy ông dưỡng lão lên gần cũng là 800 mét vuông nha Phước mua thêm chỉ có 300 305 mét vuông thôi giờ trước tiên mình ờ, sẽ đi ờ, qua bên đây mình coi gạch ờ, lót sàn nha cái này là đó ốp hết trơn này là gian huyết để cho anh chị những người mà những người cây quản ở máy ấm này á họ quản lý trực tiếp đây họ ngủ giữ lên sau này đây đây là cái màu gạch nha gạch sàn đó cô chú anh chị nhìn không hoành tráng ha chút nữa đó đây giờ phước sẽ mở ra một viên nè phước kéo đây ra viên cho cô chú anh chị xem nè đây quay sát sát máy lên đó gạch này là gạch uh, người ta kêu là 60 60 đó gạch lát nền đó màu nè màu giả gỗ nha tuy nhiên nó sẽ rất là nhám mình không sử dụng và gạch bóng tại vì nếu mà mình dùng gạch bóng á những ông bà họ đi á, lớn tuổi á, dễ bị trơn trợt khi mà có nước này gạch nhám nó sẽ tiện gạch này á, thì à, bình thường người ta bán ờ, giá à, rất là là mắc và cao luôn nhưng mà do mình à, làm từ thiện mình mua bởi vì giá cái chỗ chị Ờ, bán gạch đó chỉ nới tí xíu còn có 130 thôi gán trả 125 28 25 không bớt đó chị ờ, các cô chú anh chị nhưng mà nếu mà mình mua bình thường mình vô mình mua thì có thể có chỗ bán là 160 một mét vuông có chỗ bán giá trên trời luôn 201 201 chắc đối thách hay sao á để cho trả vừa vừa xuống là 160 là chốt hay gì đó bởi vì bữa hợp chỉ bán giá 130 thì thôi ờ, Phước cũng giải giá lắm mà không được còn đây là cái dàn cửa sổ nè đó để nữa mình gắn lên còn đây là cái kho cái kho thì bữa hổm còn dư cái cửa sổ phước sẽ à, mở thêm mở thêm cái cửa sổ nữa tại vì cái phần đất mé ở sau này phước cũng vừa mới à, mua xong ngoài cọc xong ngoài đây đây là các cái labo như là miếng kiến miếng kiến thì nãy như cái khung vừa bước vô máy ấm á phước có nói cô chú anh chị á là có miếng kiến để nhìn vô á phước để trường miếng khung đó giờ á đó, đó là miếng kiến để nữa mình lắp đó đó mua miếng kiến để mình lắp kèm theo đó là cái uh, cái gì nè mấy cái labo đó bồn cầu bên đây là tuần này á cũng nhờ sự hỗ trợ của ờ, một anh anh hữu lợi ảnh cho 10 thùng nước sơn đó quá tuyệt vời đó 10 thùng nước sơn có sẵn luôn mình khỏi cần phải mua không có tốn chi phí phần này này 10 thùng sơn chắc cả chục triệu á tại bữa hổm phước đi hỏi giá là nghe đâu hết 800 mấy 800 mấy mà một thùng một thùng 18 lít thì này anh cho 10 thùng thì không biết ờ, không biết ông ảnh, ảnh mua nhiêu nữa nhưng mà cũng ờ, gửi lời cảm ơn anh nhiều nha anh Hữu Lợi còn gì nữa không ta để khoe tiếp thôi à này là mấy cái ờ, bồn cầu đó bồn cầu cho ông bà đi đó ba cái nhà vệ sinh đó bồn cầu thì mình cũng đã mua rồi đó ba cái đẹp nha đó tuyệt vời ở trong thì có labo có labo luôn có bồn cầu có labo đầy đủ hết đây bây giờ là một cái ờ, mà hôm nay Phước ờ, chia sẻ cho cô chú anh chị xem và để biết thêm là Phước vừa mua một lượng miếng đất ăn sau này thêm luôn à, miếng đất ăn sau này là tiền của Phước nha bởi vì Phước sẽ không cập nhật danh sách và cũng không cần báo cáo nhưng mà Phước cho cô chú anh chị biết thôi để chừng nữa Phước uh, trồng rau để có sẵn rau cho ông bà dùng lỡ có cái chuyện gì đó giờ mình nói gì đói gì đói rau đau thuốc gì đó giờ không có thịt cá ăn thì mình ăn rau với cơm gạo cũng được đây tính là thường á là mình đi ngang đây nè là đây là đất là hết cái phần của mình rồi mình sẽ làm được cái phần tới đây nè là đất này là gấp ganh của người ta nhưng mà phước vừa mới mua thêm luôn mua thêm cái miếng này đó nguyên miếng này bắt đầu nữa mình sẽ kéo vào hết luôn tới bên đây nè bề ngang đó là nó được tới 10 ờ, 10 mét 30 gần 10 mét rưỡi á à, tới cột này kéo dài ra sao là thêm 30 à, 34 à, mét rưỡi thì tổng cộng là 305 mét vuông á để nữa đây là Phước làm gào hết xây lên một mét xong rồi kéo gào gỗ đầu vô cát nền rồi để nữa mình trồng rau đó lộn thân thang thì à, chừng nữa từ từ Phước sẽ cập nhật tiếp cho cô chú anh chị xem nữa mình trồng rau cải đồ này nọ cho ông bà dùng cái phần bên đây là Phước là tự bỏ tiền túi nha Phước à, mua nói chung là mua thì à, để à, cộng chung vô đây luôn tại vì cho nó tiện lợi á để nữa mình trồng rau trồng cỏ đồ này nọ rồi bên đây thì uh, vừa ốp cái mặt trước rồi cửa sau cũng lắp xong luôn rồi nè đó lắp cái cửa sau rồi còn nữa mình sẽ còn một cái cửa thoát hiểm nữa đây ra ngoài đó đang bắt chỉ lên cho nó hên khung lên hình mấy này nữa mình sơn hết với lại đây tường đây không mình ốp gạch luôn nè ốp gạch lên để cho nước mưa nó đừng có tạt lên nhưng mà cái này là khúc trong thôi tại nữa mình sẽ còn cái gạo ở đây nữa cái gạo lên 5 tấc một khúc gạo lên nữa tại cái này là cái đường đi bên hông ở bên đường đi này nữa mình lên 5 tấc xong mình ốp gạch luôn ốp gạch để mưa nó tạt được nó vô nữa mình lợp thêm méo ở đây ra xíu cho sát đường nước nè đường ờ, máng sói nó chảy ra mé ngoài đây là mấy anh thợ đang bắt chỉ chỉ hôm nay bữa nay lên sống luôn rồi thì uh, thôi uh, bây giờ phước sẽ cập nhật cái danh sách nha mạnh thường quân hỗ trợ mình đi ăn chịu mé đây đi cho nó mát hỗ trợ tiếp từng ngày và công thợ đồ này nọ cho cô chú anh chị tiện theo dõi nha dạ rồi bây giờ ờ, phước xin phép cô chú anh chị cho phước uh, cập nhật tiếp cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ từ ngày 22 26 tây tháng 2 đến ngày 5 tây tháng 3 năm 2022 à, phần 16 tuần 12 thì từ à, mạnh thường quân à, số thứ tự 1 đến à, 301 thì các cô chú anh chị có thể xem lại ở các clip phần trước thì hôm nay Phước sẽ cập nhật tiếp từ 302 nhé thì à, trong đây cũng là có à, một số mạnh thường quân hỗ trợ à, tiền để à, đóng lao phong tuy nhiên à, nó không đủ á, nên Phước sẽ cập nhật chung hết tại vì chung quy nó cũng về máy ấm dưỡng lão thôi thì Phước sẽ cập nhật chung luôn sau đó Phước uh, sẽ uh, chích ra cái phần đóng lao phong thì đóng lao phong thì Phước cũng đã hỏi rồi thì chút xíu nữa Phước sẽ ờ, sau khi mà đọc danh sách xong Phước sẽ nói rõ cho cô chú anh chị hiểu luôn thì số thứ tự 302 gia đình bé quy phạm ở Mỹ hỗ trợ 28 triệu ba là hỗ trợ cho Mai Lao Phong đó nhưng tại vì không đủ tiền <laughs> Phước cộng chung luôn số thứ tự 303 ba sư cô tức là ba sư cô nha ba người á à, sư cô Linh Bích sư cô Diệu Nghĩa sư cô Hải An ở Pháp hỗ trợ 13 triệu 304 chị Diệp Tuyết Nga ở Canada hỗ trợ 3 triệu 650 ngàn đồng 305 chú Hải Nguyễn ở Úc hỗ trợ 3 triệu 306 chị Thơ và anh Mẫn ở Mỹ hỗ trợ à, 500 USD là 11 triệu 675 ngàn đồng có nick Facebook là cô Mai cô Mai Nguyễn 307 chị Hạnh Nguyễn à, có chị Hạnh Nguyễn à, và chị kêu đọc theo là chị Hạnh Nguyễn 3437 ở Mỹ hỗ trợ 500 USD gia đình Bắc Tư ở Vũng Tàu hỗ trợ 20 triệu à, và do nhờ chị Đoàn Thúy Liễu chuyển dùm 309 bạn LN 200.000 đồng 310 à, một nick à, có tên là Quang Phụng Trần hay là Chân gì đó hay là Quân gì đó Quân Phung Chân. nếu đọc theo tiếng Anh là gì Quang Phung Trần 150.000 đồng 311 bạn Nguyễn Thành Cộm ha Cộm gì đó 500.000 đồng 312 bạn Lê Thị Thu hỗ trợ 100.000 đồng thì tổng cái số tiền Phước nhận của ờ, phần 16 tuần 12 là 91 triệu 400 ngàn đồng thì hồi tuần rồi như ờ, Phước ờ, đã nói cô chú anh chị có thể xem lại nha là tuần 11 thì mình còn quỹ là 40 triệu 594 ngàn đồng mình cộng với 91 triệu 400 ngàn đồng thì mình được tổng tiền là 131 triệu 994 ngàn đồng thì à, bây giờ Phước sẽ tính cái phần thu chi của à, từng này và sau đó thì à, mình à, sẽ xem cái quỹ còn bao nhiêu thì về tiền công thì à, vẫn như cũ thôi bốn thợ và bốn phụ thì vẫn là 16 triệu 8 như hàng tuần à, nước đá cà phê thì 330 ờ, ngàn rồi thì tổng cái tiền đó là à, 17 triệu 130 ngàn về vật tư thì tuần này mình ờ, sử dụng là 18 triệu 760 ngàn là tiền mua vật tư cát đá đồ này nọ mình đổ mấy xe đá để mình làm nền kèm theo đó là mình mua thêm ba ba bồn cầu với lại ba cái bồn rửa tay đó là nó bán cái combo luôn á ba combo đó là 7 7 triệu 950 ngàn thì cái combo đó thì nếu tính ra là nó gần 9 triệu nhưng mà do biết làm từ thiện người ta giảm xuống còn có 7 triệu 950 ngàn và có có một cái anh hữu lợi ảnh ờ, gửi tặng 10 thùng nước sơn thì giá thì Phước không biết nhiều nhưng mà Phước cũng gửi lời cảm ơn anh thì ờ, nhưng người ta tặng nhưng mà mình thì mình phải ờ, thuê người chở vô đây chở vô đây là hết 400 ngàn là 10 thùng sơn nãy phước có chỉ cho cô chú chị xem đó với lại uh, cái uh, uh, cái máy trộn hồ là mình chở thêm cái máy trộn hồ vô nữa máy trộn hồ là mình mượn để đỡ tốn tiền với máy đầm đúng rồi với lại mấy cái cây cây bolo gì đó thì như mấy anh thợ nói ghi lại đây là tổng luôn 400 với cái 400 rưỡi là 900 rưỡi thì tổng cái số tiền là 27 triệu 660 ngàn đồng thì mình cộng cái tiền chi là của từng này là 44 triệu 790 ngàn đồng kèm theo á, là 40 triệu tiền lao phong à, phước phán cho người ta phán luôn cho người ta luôn để người ta đóng và mình à, lựa những cái tốt nhất để cho họ đóng phần ăn trước luôn để cho nó tiện mình khỏi có phần à, thợ để làm chuyện khác thì tổng cái số tiền sau khi à, mình dùng là 131 triệu 900 94.000 đồng mình trừ cho hai khoản thu đó hai khoản chi chứ hai khoản chi đó thì mình còn là 47 triệu 204.000 đồng rồi thì cái quỹ sau phần 12 là mình còn 47 triệu 204.000 đồng nha cô chú anh chị thì à, Phước cũng à, rất bây giờ những cái phần chính của mình cũng như đã xong chứ gạch lót nền nè sơn nè cũng có rồi cửa thì mình cũng đã xong bây giờ là chỉ có những cái phần phụ lặt vặt như mình làm à, à, gào rồi à, bản hiệu rồi à, đường đi bên hông với lại kèm theo giờ là Phước à, vừa mới à, mua thêm 305 công đất nữa thì à, có lẽ là mình sẽ vô các nền thêm để mình à, về sau mình à, làm cái vườn rau thì cái đó là Phước sẽ dùng cho để cho máy ấm luôn để dùng nữa là mình làm cái vườn rau để mình sử dụng để mình mở rộng ra thêm rồi thì chắc có lẽ Phước xin à, kết thúc clip tại đây cũng rất là mong cô chú anh chị còn à, những cái mảng à, phần cuối thôi của à, máy ấm để sớm hoàn thiện chắc khoảng cỡ một tháng một tháng một tháng là 4 tầng thì khoảng cỡ 5 tầng nữa thì sẽ gắng cố gắng hoàn thiện hết à, để đưa vào hoạt động thì những cái vật dụng ở trong nữa thì nữa mình sẽ tính sau à, và Phước cũng mong cô chú anh chị tiếp tục đồng hành à, để cho máy ấm hoàn thiện sớm rước ông bà về à, trang trại với ủ anh rước rước ông bà về nuôi dưỡng rồi bye bye và hẹn gặp lại nha vào tuần sau found